Trong thời buổi khó khăn, tôi rất cẩn thận khi đầu tư vào đâu, ngay cả với tóc. Tóc gãy rụng nghĩa là đầu tư không đúng chỗ. Nay với tên tin kiểm soát tóc gãy rụng, tôi chọn cách đầu tư vào tận gốc, không giúp rồ vi thấm vào từng sợi tóc, giúp tóc khỏe từ gốc và giảm gãy rụng, nếu không sẽ hoàn tiền gấp 3 lần. Bạn có đang đầu tư vào đúng chỗ không? Tỏa sáng với mái tóc bóng khỏe, tin.